nhưng mà có cái vụ này nè mấy em cái cửa rất là nặng nên mà vô mà kéo coi cái cửa xe rất là nặng không đập vô đùi nhỏ kia bị bầm luôn làm tao phải đi massage đó trong khách sạn nhưng mà nó là xe chủ tịch nó là xe chủ tịch mấy em nó một chút xíu đi anh sẽ cho tụi em coi cái cái gì là gọi là chủ tịch Kim Kha lái xe an toàn đứng trước tòa nhà của mình sau 3 năm thành lập 3 năm xây nó khai trương là 3 năm rồi đó nhìn lại vẫn có một chút gì đó rất Việt Nam đất nước tôi quê hương tôi căn nhà của tôi xe của tôi và cái cục điện của anh ta <laughs> rất Việt Nam các bạn rất Việt Nam nha thêm cái này nữa nè rất Việt Nam nhìn cũng đẹp phết <laughs> rồi à, hôm nay á, là ngày mà cái xe của duy á, là gara nó nó trả về wow. nó trị xong bệnh rồi nó trả về thì tính tới ngày hôm nay á, là khoảng à, một tháng rưỡi từ lúc mà cái tai nạn kinh hoàng nó xảy ra trên cầu rạch chiếc cũng khoảng giờ tầm tầm này trễ hơn chút là cái xe của duy nó không nằm ở trong gara đó mà nó nằm ở trong bãi và nằm ở trong gara của hãng mà từ cái bãi mà đi qua gara của hãng là cũng cả một quá trình đấu tranh tuyệt vời mà nó sẽ kể thành một cái câu chuyện khá ly kỳ phía sau <laughs> một tháng rưỡi một tháng rưỡi một tháng rưỡi đây các bạn sửa xong cái xe mercedes hạng sang nhập khẩu linh kiện trăm phần trăm từ đức trong một cái mùa covid này thì có phải là giữ không các bạn các bạn ngẫm có phải giữ không đó tất cả nè mới cũ nhìn đi cái cốp này 75 triệu nè các bạn đó 75 triệu nè đó. rồi đồ gì đây nói chung là mấy cái đồ nó thay đó nó bỏ vô đây đó cái cốp này không 75 triệu nè nó nhẹ tên nè các bạn nè không cho mày vô mày gờ thử á cho mày gờ thử cho biết mùi xe đức không cho mày gờ thử luôn đó thằng này bị chửi nhiều lắm à đang quen đang quen bồ nó đang quen bồ nó ố lộn ố lộn bậy đang quen con con em nó nghe không nghe không đó không đó, đây, đây là sợi carbon nha các bạn còn mấy cái xe dòng thường á nó làm bằng miếng nhôm miếng nhôm miếng thiếp miếng mũ gì không biết nữa nhưng khứa này nè chết mẹ bằng mũ ba ơi đụng vô cái bể đền tới mẹ nữa nè cái này là cái gì sợi carbon sợi carbon đó đèn làm lại cái đèn là đi nè cái hình cái hình cũ ghê lắm mấy bạn để hết nguyên nửa con luôn banh chành hết cái này nè các bạn còn cái chi tiết của cái này á là nó nhập bên đức về mà chưa có để đi một cái shipment cho cho cái xe của duy á là nó đi ba cái shipment shipment là gì là một cái kiện hàng đúng không khi mà nó đặt hàng bên Đức về á là đi ba shipment cái nào có nó đi trước cái nào chưa có đi sau đó nên ngày hôm nay á, là kể như là 99% lót rồi nó hỏi anh anh ơi còn này tính sao anh cái hôm mày gắn mẹ cũ tao vô xài đi mày ơi cái hôm cái cũ nó hơi bể chút xíu rồi nhìn xấu cái giờ mày muốn sao nó thôi giờ để gara em mày có em, em gắn anh thôi dẹp mẹ đây giờ tao chạy mày ơi <laughs> đem giờ tao chạy chứ tao nhớ nó lắm rồi nó <laughs> nói thiệt á không phải anh nhớ nó gì nó 7 tỷ không phải nhưng mà nó là xe chủ tịch nó là xe chủ tịch mấy em nó một chút xíu đi anh sẽ cho tụi em coi cái cái gì là gọi là chủ tình không cho tụi em coi cái gì gọi là chủ tịch ok <laughs> nhìn cái đích là chủ tịch rồi đúng không đó chủ tịch là gì nó phải nó phải là trân trọng cái thằng ngồi lái nó phải bằng những cái những cái hộp kim này nọ những cái chất liệu nó tuyệt vời đẳng cấp chứ không phải chủ tịch là thứ của bắp ráp vô nghe đó thêm cái nữa nè cái xe này anh thích á vì tính năng đơn giản sau đây nó gắn liền với tên tuổi của Duy Nguyễn biết bao nhiêu con bồ tao nó gọi điện thoại á nói với anh đó trời ơi thấy con xe của anh em xót quá anh làm sao làm phải lấy con mẹt trắng vậy đi nó gắn liền với anh rồi nó nó gắn liền với anh người ta nhắc tới Duy Nguyễn là nhắc tới Duy Nguyễn Mercedes này nọ mẹt trắng còn những cái ngày kia đi trên con mẹt đen con đó tao tao mới xúc đi luôn rồi xúc là đi đi khám bệnh nữa đó đi trên con mạc đen á thì con mẹt đen á nó thua mẹt trắng ở chỗ là cái gầm nó thấp quá cái gầm nó thấp lắm mấy em ô mấy con mẹt này nè con mẹt này cái gầm nó có hai chế độ một là gầm xả gầm xả thấp hơn mẹt đen nữa còn mà gầm mà nhấn lên á gầm mà mà nâng á là nó cao hơn mẹt đen như vậy tao mới đi vô trung tâm thương mại được khổ vậy đó ở việt nam này tao thiệt có mấy thằng xây nhà không đi học mày ơi anh nói thiệt cái chán dã man luôn á đâu mà việt nam ở sài gòn á đất thì là chật người thì đông ở mắt gara người ta phải chui vô hầm đúng không mà đằng này nó xây hầm mẹ nó xây cho mấy con xe con xe này nè con này sợ chui cũng được nữa nó nó xây con bên kia kìa đó con bên kia kìa đó chắn chắn á hoặc con đậu ngoài đường kìa trời đất ơi nghĩ sao á hầm á không vô được mấy em má vô một cái rột vô một cái rột mà mỗi lần nó rột cái á, là tim mà nó đau nhói đúng không mặc dù á đức á, nó cũng nghĩ ra ừ cái gầm xe đó là phải bằng cái kim loại mẹ đắt tiền nhất cứng nhất gì đó không biết nữa không sao cả nhưng mà sót chứ ba đúng không sót chứ ba nó nó cái kỳ cái con xe này nó nó bị ờ, ấy nè anh cũng rất là lo lắng không biết cái gầm nó có bị gì không cái gầm á nếu mà nó tông từ phía sau tới mẹ nó làm cho cong cái gầm mình lên là thấy mẹ luôn chứ không dẫn đâu đó mấy em nghĩ coi anh là chủ tịch đúng không mà bây giờ anh đi mua sắm anh anh anh làm giàu cho nước nhà mà anh phải đậu xe ở chỗ này xong anh đội mưa anh cầm cái dù này nè mấy em hơn là trong mẹ nó có cái dù đúng không đó con mẹt bây giờ không có dù anh cầm cái dù này anh đi nè như mấy đứa sinh viên á thấy tức không em nó còn cái dụ như con mẹt này á thì á anh chui thẳng xuống hầm luôn đó anh thích nó cái điểm đó xe chỉ là phương tiện thôi các bạn wow. không lại gì gây gớm hết còn cái à, hành trình này nó còn cái vụ mà tiền nông nữa nha tiền nông là video video khác còn cái video này á, là duy thông báo là ừ, xe duy đó về bằng một nỗ lực tuyệt vời á, là duy lobby tất cả mọi đường luôn đúng không tiền nông thành vấn đề nó, nó mấy em muốn đi sửa xe đó mấy em phải đặt trước câu tiền nông thành vấn đề thì nó mới đặt hàng liền không nó, nó kêu thôi mẹ thằng này thằng này thằng này nhìn bần quá không biết nó có tiền trả không nó ê cho chỉ tiền trước đi đặt hàng đúng không mà anh nói cho em nghe nha em đặt mẹt nó còn nhanh nữa tại sao tại mẹt ở việt nam nó mạnh mẹt ở việt nam nó lobby mạnh hệ thống nó mạnh nói chung là cái quan hệ nó làm ăn với đối tác rất là tốt ờ, nên nó mới nhanh còn hả em đặt mấy hãng khác thì nó lâu hơn nên có có xe sáu cái tháng là chuyện bình thường đó cái đó có một là nó cù nhây với bảo hiểm mày mày em trả tiền mày không đền tao tao méo làm Bây giờ mày đền không thôi từ từ đền về xếp ký xếp ký không ủa xếp đi nhậu rồi rồi xếp nhậu rồi chừng này xếp phó ký xếp phó đi công tác rồi ba bốn tháng chưa ký nữa thì cái xe đó nó giam hoài còn bây giờ anh dẹp bảo hiểm đi đó mày, mày đợi được đợi được biến mẹ đi xe xe của tao đó anh gắt lắm em nên anh làm gì làm giải quyết cái xe ra trước lấy xe về sửa mọi chuyện râu đi cắm lợn từ từ từ anh tính ví dụ như ai mà chơi với mình công bằng đẹp á, thì mình ghi nhận còn ai với chơi với mình mà kể như là mà nó nó có gì đó mà nó nó hơi nó hơi nó hơi ấy ấy chút xíu phản ánh cho anh em tao biết tao né nha wow. à, tất nhiên đừng hỏi anh hãng bảo hiểm là hãng nào tới giờ này chưa nói giờ coi nè giữa cái mới cái cũ có khác nhau gì không thằng nào nói mất xin gì đó có em la mất xin đúng không nói chung á anh con không có khen cái thằng mẹt nó sửa hay sửa giỏi mày sửa dở tao đam mày chết luôn đó nhưng mà đây là khách quan nó mà nhìn coi màu sơn có tẹp không đó vuốt đường từ trước đằng sau coi nghe ghê không đó vuốt đường từ sau ra trước coi đó nè cái chỗ này nó bị móp nè bây giờ nó làm mình nhìn nó giống móp không cái chỗ này ngày trước nguy hiểm lắm em cái chỗ này á nếu mà không sửa được là thay nguyên lớp áo không có cắt đâu đây nè đó xong nó làm lại trang wow. nói chung á là trong cái hướng dẫn của thằng mercedes nó chỉ nếu mà trường hợp ông bị tai nạn mà cái phần này nặng quá thì cách sửa là sao nó có hết à ba đúng không đó nên với em nhìn coi tự nhận xét đi đèn nè đèn này đèn cũ nè đèn ở đây cũ nè đèn ở đây mới nè ủa sao nhìn giống nhau không mày cái này sáng hơn chút không rồi tính năng đúng không mình mở lên coi xi nha nó có cháy không mày rồi vô một cái mở cửa không có gì đâu không? xe chủ tịch là ghế nó phải như vậy mấy em chúc mình review xe chủ tịch sao xe chủ tịch là ghế nó phải như vậy còn mà bây giờ nói về chủ tịch á thì đúng không xe chủ tịch đó là ngồi rồi nó phải oai phong lẫm liệt rộng rãi ngồi như vậy đúng không mình bước xuống nè mẹ em để động tác nhỏ nè không ví dụ bây giờ mình mình mình là chủ tịch đúng không bây giờ trong đoạn chủ tịch nè mình à, đi xe đúng không đàn em nó mở cửa cho mình đúng không em bước cái xe vô như vậy em thấy thoải mái hơn hay là em em em em em em em giày em thấy thoải mái hơn sao <laughs> không lại lại nha giày nha vô đó rồi bước ra bụp giày á quay hơn không hay là phải đi ra bước lên giày <laughs> rồi cái này là cái đồ người ta tặng anh cái đồ người ta tặng anh nha đầu tiên là đi rửa xe xong làm quen rồi tối hẹn hò gì đó rồi vậy <laughs> không biết không biết người tặng có ý đồ gì anh không biết rồi đây mở mở mở mở xi nhanh lên rồi sáng không ngon lành mà rồi thử đá cái coi lên không lên mà lên nói chung là điện tử là ờ, ổn rồi đó xuống rồi được đèn ok đồng màu không thái chủ tịch nguy hiểm nhất là phần này nha nó lại nguy hiểm nhất là phần này sẵn tiện còn dài sót cuối vô review nội thất cho tụi em coi cho tụi em coi xe chủ tịch nói chung á cái ờ, mẹt nó có hai loại chủ tịch chủ tịch trẻ trâu nhanh là chủ tịch ngồi lái còn chủ tịch mà già nua đó là chủ tịch may bách y chang nhau mà nên thằng nào trên livestream tao anh hỏi anh ơi chừng nào nên cấp lên may bách rồi tao lóc thấy mẹ luôn á cứ comment chứng tay gai mắt ba <laughs> cái tội ngu thôi chứ có tội gì trên trội đó nè ví dụ bây giờ nè xe của anh nè mà nhìn nè ghế nè cái thằng cái xe anh nó có được cái cảm giác lái mà không có cái ghế ngồi đó hai cái xích một cái xích cho trai một xích cho gái bên kia thì mà đem cái đằng sau thì nó là may bách wow nhưng mà khác nhau thêm một điểm đó là cái thằng sau của thì nó ngồi nó có cái bàn rượu nó có cái tủ lạnh đúng không để chi để ký hợp đồng để làm việc rồi đó nó có cái độ đồ để cho một thằng giám đốc làm việc và cái cái cái khuôn đằng sau á nó rộng để cho sải chân nằm ngủ nghỉ đó là may bách và thằng ở thằng trước á thì tất cả những tinh hoa đã dành cho thằng trước thằng trước nó thiên về gọi là cảm giác lái và cái ghế trước thằng may bách là ghế sau cả hai dòng xe này đều là dòng xe chủ tịch nha mấy em đó tại vì anh anh không thích nói chữ chủ tịch anh không thích nói chữ chủ tịch anh thích nói chữ boss thôi anh dân miền nam nói chữ boss nghe, nghe nó dễ thương hơn nhưng mà tại vì giờ hôm nay cái chữ chủ tịch đó president president nó nổi tiếng trên mạng xã hội rồi nên thôi kệ nó mình phải uh, theo người ta nha rồi uh, phim kích nhiệt này tụi em nhìn không này không cái thằng nào mà bắt trước làm này nè mấy em anh nhớ trong dòng xe có con nào nó mới bắt trước làm này mà nó làm như một cái công trình phát ờ, ờ, phát triển vĩ đại lắm nó giống như cái gì đó gây gớm lắm mày cửa sổ trời có đâu ghê đúng không chị nói rất là bình thường này cửa sổ trời của anh nè nè ở trong đây nè ở trong đây là cái cửa sổ trời nó đang đóng còn không á em mở cửa sổ trời cho nó nó nó nó ra thì lại thành tấm kính đúng không em nhìn được cái cảm giác này thôi nhưng mà xe cúp á cửa sổ trời nó không có lùa bụi lắm ông ơi bụi hư hư hết dàn hàng dàn da người ta đó da này xịn nha ba nội thất của con mẹt là thôi khỏi cãi rồi đó chủ tịch vô ngồi tất nhiên là xe của anh nó rất nhiều tính năng thông minh mà anh không có đảm lẽ giờ đi nói ông mẹ thông minh ừ. thì thằng mẹ không thông minh sao nó là mẹ nhưng mà có cái vụ này nè mấy em cái cửa rất là nặng nó mà vô mà kéo coi cái cửa xe rất là nặng không đập vô đùi nhỏ kia bị bầm luôn làm tao phải đi massage nó trong khách sạn đúng không nặng lắm ví dụ như cái cửa này vậy nha nhưng mà ví dụ như anh đậu trên dốc á dốc nghiêng á là thằng kia nó mở thì không nổi đâu con gái nó mở không nổi không cách nào mà mở nổi nó nặng lắm u nên nó dùng chân nó đạp vô luôn này ba đó nó đạp vô miếng da tao trời má ơi dơ da dơ da đó hiểu chưa cửa rất là nặng còn mấy cửa dòng bè khác nó nó nó yếu lắm nó nó bình thường bây giờ đó là cúp còn có mấy hàng đầu đất á, ở, nhà, ở nhà trọ chết mẹ luôn tối ngày lên chém mẹt cứ nhìn vô s 400 của anh này có 3 tỷ mấy hả anh ờ đủ ngựa ờ, mày ba tỷ mấy mà nhìn cái đít là đít lồi nha con mà kiếm cái thật nó f 500 mà đít lõm còn không bằng tao nữa chứ mày xạo ở việt nam mà nó có dạng tẩu là nó nghèo thấy mẹ luôn à mà tối ngày nó nổ về xe hơi đó mấy em đó cái dạng đó đó nó nhiều lắm còn này là nắp bình xăng ok chưa mà nói chung tụi em cứ nhìn dòng tổng thể đi xe của anh nó giống như mới chưa và đây là nhà của anh để chạy ghê để chạy ghê phải đó thấy không thấy không thấy không con này giữ chạy giữ sếp ơi cái gì review phục nhúng sao được không sếp phục nhúng mẹt hả không, không có mày ghế sao không nhúng được đó mày có quanh kia quay ông nhà không xe này đứng kế với xe chủ tịch con thằng này là cái thằng nữa thằng chủ tịch con của em thằng chủ tịch con nè nó nó dán đề can đồ từ lưa hộp dưa hết ghê lắm ngày nào nó cũng đậu xe chỗ này của anh hết rồi nó tóm lại á có con xe này chạy á thì nó quen rồi em nó quen rồi anh chạy con xe này nó nó quen rồi qua con mẹt e 250 của anh chạy như xe bò á thứ nhất là ồn nó ồn lắm đúng không còn cái vụ xe này của anh mẹ em đóng cửa rồi con nhỏ trong nó rên la thảm thiết cỡ nào ngoài cũng nghe nghe thiệt luôn nó cách âm siêu tốt luôn mà chạy nó êm như nhung vậy đó nó chạy nó êm nó đã lắm nó đúng là chủ tịch tận hưởng mà đúng không còn con e của anh nó chạy rập rập rập rập trời đất ơi chạy mẹ ơi con e 250 á con đó chạy nó nó nó hơi sốc nên chạy con này quen nên nó cái người ta nói rằng tên tuổi của anh nó gắn liền với mẹ trắng bởi vì ngày hôm nay anh mặc đồ trắng luôn thấy sự trùng hợp à đó mẹt trắng mặc đồ trắng thành anh di bạch mã sói ca rồi thêm một cái nữa anh muốn chia sẻ mấy em cái xe đó mà cái đèn nó quan trọng cực kỳ nha cái đèn xe đó mấy em cái đèn xe nó quan trọng cực kỳ mẹ đèn mất khí là thôi thua luôn chú <laughs> thiệt á cái cái xe tụi em á nhìn á ngoại thất á mà nhắc tới cặp đèn mà nó xấu một cái rồi thôi thôi thôi thôi rồi bởi vì em nhìn xa xa là biết đèn mẹt rồi nó không chạy được khỏi nè đèn mẹt đèn bim đúp đèn ao đì nè nhìn là biết liền nhìn là biết liền nó còn đèn kia nhìn cũng biết nữa <laughs> nè tinh hoa của mạc nè nhìn đèn trước nè ủa sao có xe mày tự nhiên nổ mày hứa mày ngứa hả đó thấy giống anh mắt người tình không thấy giống mắt người tình không ê tao vô trong tao bẻ lái cái đèn liếc cho coi nè chơi không nè cái đèn liếc nè trời ơi cái cảm giác giống hai ba năm về trước có lúc mới đi lấy xe lái nó im gì đâu á bà ơi à nói nói chung á dạ dạ cũng như nhau em cái này mềm hơn nói chung á tóm lại á thì à, cái tay nghề hàng mẹt này xịn á mấy em đồng ý với anh không nó sửa nhưng mà không sửa rồi đó nó thay đồ mà cái phần thay thì không nói thay lắp ốc dẫn cho thôi ngoài ngoài cái vấn đề tiền ra thì không có chơi gì mẹt hết á nó mới bầu mình chơi nước hoa trong đây nữa này 3 triệu nó ngoài bán có 2 triệu thôi má nó bán mình 3 triệu nó về nước hoa hết rồi nó bào ghê lắm tiền công tiền công sửa cái này hả thôi xỉu luôn bây giờ mình nghĩ coi tao thay con mẹt e đó có tám mươi mấy triệu thôi hết nhiêu tiền công ủa mà cái con mẹt này 300 triệu thì nhiêu tiền công ờ, không á tao nói thiệt cái cú này á mà sướng nhất á mà giàu nhất mà lợi nhất á là mẹt cd làm mẹt cd bởi vì đó tao quay á thôi mẹ yếu, yếu yếu tiền đừng chơi với mẹ, kệ mẹ thôi đừng chơi nó đó là anh nói thiệt lòng luôn á nó yếu tiền chơi này nè trả góp đồ này nọ rồi được hỗ trợ đồ và bãi đồ xe đồ các kiểu đồ chứ thôi thằng này thốn lắm em thằng này thốn lắm nếu mà đậu xe như là bị phạm lực nha từ đây ra đây là 25 nè <laughs> thôi được rồi mấy em thôi nghỉ đi ờ, ờ, ờ, anh thông báo lụm xe về rồi mốt đừng hỏi xe mẹ tao đâu nữa nha hay thì mua súp đi ba giàu nghèo mẹ gì lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài ba triệu đức vũ ba triệu hải bánh ba triệu vi phạm ba triệu